bình đẳng thì mình thấy rõ rồi thân nào cũng là thân tứ đại <laughs> đúng không tứ đại thì bình đẳng tuyệt đối rồi không mà nhìn ở cái góc độ mà cái thân tứ đại á, thì tất cả chúng ta đều là thân tứ đại như nhau đất nước gió lửa như nào đây là cái sự bình đẳng tuyệt đối cho tới không đại rồi thức đại rồi kiến đại gì đó là chúng ta cũng bình đẳng tuyệt đối luôn trong thất đại này chúng ta cũng bình đẳng tuyệt đối nhưng mà thực sự nhìn ở cái góc độ bình đẳng của mình đó thì mình tưởng tượng một cái điều nè giống như gió thì rõ ràng là là mình không thấy nhưng mà nếu mà thiếu thiếu cái khí á, tất cả chúng ta đều không có thể tồn tại được đây là món sự thật mình mà thở ra mà hít vô không được là mình không tồn tại được và cái đó không phải ở chỗ này mà nó khắp pháp giới mười phương rồi đất khắp pháp giới mười phương rồi đất cũng khắp pháp giới nước cũng khắp pháp giới và lửa cũng khắp pháp giới mười phương này chỗ nào cũng có mà cái, chính những cái đó nó được à, gọi là cái gì à, cô đặc cô động gọi là chiết xuất cô đặc cô động lại thành cái thân người của mình à, cho nên cái thân người của mình là một cái dạng tứ đại của vũ trụ mênh mông cô đặc hình thành thành ra là nó là những tinh hoa của vũ trụ mặc dầu mình quào quào nó rớt miếng đất mình mình mình thấy nó dơ mình bỏ vậy chứ nó là tinh hoa của vũ trụ á <laughs> chứ không phải nó bình thường đâu <laughs> nhưng mà lâu nay mình không thấy cái giá trị này của cái thân cho nên mình thấy là cái thân này là quyển là giả theo cái kiểu học tào lao bắt xịt của mình đâu á thì mình coi thường cái thân này mình coi khinh cái thân này mình coi rẻ cái thân này mình không chú ý không quan trọng cái thân này là mình sai không phải là mình chấp nhưng mà mình phải thấy được cái giá trị tuyệt đối của nó như chư phật thấy mới được thân này là kết tinh là tinh hoa của vũ trụ mênh mông này à, bây giờ mình mình coi thường vũ trụ này hay là mình coi trọng vũ trụ này đối với vũ trụ này mình coi không có ra cái khỉ gì hết thì hãy coi cái thân mình không ra gì đúng không nhưng mà thật sự đối với vũ trụ này còn mênh mông những điều mà mình chưa hiểu hết tức là cái khả năng quyền diệu của vũ trụ này cái trí tuệ mênh mông của vũ trụ này cái năng lực vĩ đại của vũ trụ này đều kết tinh thành cái thân của mình thì cái thân mình nó là một cái gì rất là vĩ đại chứ nó thân này không bình thường và ai mà thấy được cái giá trị thân này như vậy thì là cái năng lực của thân bắt đầu nó phát động tức là mình sẽ có một chuyển hướng cái tâm thức mình về cái thân này một cái rất là rõ ràng nó là mênh mông nó là vĩ đại nó là quyền diệu nó là nhiệm màu nó là tất cả những cái đang có của vũ trụ này mà vũ trụ này là luôn luôn cái gì luôn luôn sanh sôi nảy nở luôn luôn lưu thông luôn luôn làm trọn vẹn luôn luôn làm tròn đầy tất cả mọi thứ vũ trụ này có có cái gì ở đâu mà khiếm khuyết là vũ trụ làm đầy ví dụ ờ, ở đây tự nhiên gió ào ào ào tới là lý do ở đây bị ờ, ánh nắng mặt trời nhiều quá đốt cháy oxy cái gió chỗ khác nó lấp đầy ở đây lại gió một chút không khí có một chút thay đổi thì gió nó ùa về nó đưa không khí khác nó lấp đầy đó là cái việc tự nhiên của vũ trụ này đất cũng vậy nước cũng vậy thì tất cả mọi cái vũ trụ này liền cân bằng có cái gì vừa trục trặc là vũ trụ này liền cân bằng có gì khiếm khuyết là vũ trụ này liền làm tròn thì vũ trụ mênh mông ở ngoài như vậy thì vũ trụ này không có khác như vậy nhưng mà do thứ nhất là chúng ta đã thấy sai lầm chính cái thấy sai lầm này mà cái ờ, cái gì cái năng lượng của tâm thức nó nó làm ờ, tắc nghẽn những cái nguồn năng lượng của vũ trụ à, trọn vẹn để mà hoàn thiện để mà viên mãn cái thân này á, nó bị tâm thức làm nghẽn làm nghẽn cho nên một số vùng ở trong cơ thể mình nó không có được lưu thông giống như vũ trụ bên ngoài cái nó đau mỏi nhất đau mỏi nhất báo rồi mình còn chưa chịu mình còn cà chớn nữa thì nó bắt đầu nó tắt luôn tắt luôn cái nó thành khối thành thành u thành nhọt thành lỡ gì đó tùm lum trong đó nó tại vì nó cung cấp đủ năng lượng vũ trụ ờ, bị cái tâm thức của mình nó nó nó ngăn che nếu như bây giờ mình hiểu được cái giá trị cái thân mình như vậy rồi Vũ trụ mênh mông luôn có tiếng nói tuyệt vời Một tiếng nói của một cái tầng trí tuệ viên mãn linh thông tuyệt đối thì cái thân này tất cả những tế bào đều là những cái vũ trụ giới đầy những cái tiếng nói linh thông viên mãn tuyệt đối đó cho nên á, là cái thân này mà chuẩn bị bệnh á, những bị bệnh thường á, ví dụ như bệnh cảm thì cái thân này nó sẽ nó sẽ lên tiếng ít lắm là 4 ngày đối với bệnh cảm quý vị sau này để ý đi là trước đó 4 ngày là mình có dấu hiệu mình mệt mỏi mình giả dự mình gác cổ mình ớn ớn lạnh gì gì đó nó báo rồi những bệnh nặng hơn nó báo trước hơn những bệnh nặng hơn báo trước hơn ví dụ ung thư có khả năng nó báo trước cả năm như vậy ở đây không phải tôi nói nha miễn nhà khoa học ở liên xô họ nói <laughs> khoa học liên xô họ đã tới đây rồi họ đã có một cái máy và họ đo cái rung động của cái người mà ví dụ như họ còn 3 tháng sau bị bệnh tim thì sẽ có những cái dấu hiệu các phát sóng cái họ nói cái gì ở bên ngoài vô thì họ không thấy được cái đó nhưng mà khi chạm tới cái người của họ họ thấy nó có một cái gì đó nó không có thông cho một số cái liên quan tới tim hiểu không và cái thằng cha này à, nếu mà ngang đây chả điện bị à, được hướng dẫn điều chỉnh uống thuốc hay gì đó thì đã trị bệnh tim trước đó 3 tháng thì 3 tháng sau mình không có đau tim à, và có những cái loại thuốc để gọi là uống để điều chỉnh cơ thể lại là trước đó một năm để năm nay không bị ung thư mà các nhà khoa học họ đã tới đây rồi liên xô thì xài một số rồi chứ họ không xài khắp cái này thì cũng ờ, gọi là gì à, chưa được phổ cập thì với cái nhìn với cái hiểu của chư Phật và chư Bồ Tát muốn chữa mình thì cũng không khó tại chư phật thấy tới ngày mình thành phật lận trên cái cái khoảng thành phật này nè <laughs> mình ở đời nào mình bệnh gì làm gì để thành bệnh ăn cái gì uống gì sinh hoạt làm sao để tắt nghẽn đau lỗ tai đau lỗ mũi đau mắt vậy là phật bồ tát thế hết <laughs> cái điều là bây giờ nếu như mà chúng ta được câu thông tới cái năng lượng trí tuệ của chư phật hoặc là bây giờ mình mà không bị vướng mắc với những cái chuyện của phàm trần á mình không còn bị vướng mắc nữa cái tâm mình bắt đầu nó nó nó rỗng ra và ờ, tâm rỗng nó thư thái ra nó thanh thản ra cái nó sáng ra nó sáng ra thì bắt đầu mình à, kể từ bây giờ mình để ý cái thân tí quan tâm quán sát cái thân mình tí trong mọi cái sinh hoạt cái thế gian này à, có cái chuyện gọi là cái gì mình dùng từ sao đúng chứ thôi ta chửi mình chết mà <laughs> không dám nói ngu không dám <laughs> tức là nó nó ưa khổ à nó quan trọng cái khổ hơn quan trọng cái vui ví dụ như giờ mình đang ngon lành đúng không mình đang hít thở ngon lành mình đang đi đứng ngon lành mình không thèm để ý đâu có mà nhức răng có bắt đầu để ý à đúng không mình đang bình thường nhưng mình không có thấy mình thích thú với cái thân bình thường của mình cái tới hồi ngạt ngạt nó mũi để ý kiếm dầu sức rồi <laughs> đúng không mình đang bình thường không có gì tự nhiên lạnh cống lên trùm mình bắt đầu nó rên hừ hừ hừ ra và được như vậy thì sao đừng vậy người khác quan tâm mình chứ mình bình thường ai quan tâm đâu bình thường ai quan tâm á nhiều đứa nhỏ bình thường chạy chơi không ai quan tâm dốc té là cái é cái bắt đầu cha mẹ súng ra <laughs> có sao không con con đau chỗ nào vuốt vuốt vô nó bắt đầu nó gồm rung rồi gối cái nó khóc cái ba mẹ nó súng súng nhau vuốt vuốt rồi gối cho nó <laughs> cái chỗ đó là cái chỗ mà bản ngã mình nó khoái bản ngã mình nó khoái cái đó đó thành ra mình bị khổ hoài mà nói không biết làm sao tôi thoát khổ anh có muốn thoát ra anh muốn khổ chứ anh muốn thoát ra mỗi khi anh khổ là người ta quan tâm mỗi khi anh khổ cuộc đời sẽ để ý ví dụ như bây giờ chùa Lu Vương bình thường có gì nha bắt đầu đồn có ông thầy ông bị sida <laughs> xã hội quan tâm liền đúng không nổi tiếng thế giới trong vòng 24 tiếng đồng hồ chứ còn thầy không đi cuốc đất trồng rau có cha nào để ý đâu không ai để ý đâu đó kỳ cục cái xã hội như vậy á mà mình bị cái bẫy mình bẫy mình chứ thật sự là mình nếu mà mình nhìn theo cái thân thanh tịnh đang nói thân thanh tịnh nha thì cái thân của mình nó đã vốn dĩ thanh tịnh tuyệt đối là nó không có bệnh nó bệnh là là là do cái trục trặc trong cái thấy cái thấy trục trặc nhiều thì khiến cái thân bệnh nhiều thấy trục trặc ít thì khiến cái thân bệnh ít thôi nhưng mà thực chất là cái thân mình không bệnh nếu như mình quan tâm tới cái chỗ mà thanh tịnh là một này nha thanh tịnh của thân đúng như kinh nói nè mình quan tâm tới cái sự thanh tịnh này là quan tâm tới cái sự rỗng lặng quan tâm tới cái sự hạnh phúc quan tâm tới cái sự an vui của cái thân thì toàn bộ tâm thức mình dùng về cái chỗ an vui cái chỗ an lạc cái chỗ thanh tịnh thì đây tại phật nói mình phải nói theo à, thì phật đã thấy mình thanh tịnh tuyệt đối bình đẳng rồi thân mình thanh tịnh thân mình rỗng lặng thân mình như hư không vũ trụ mênh mông với đầy tất cả những năng lượng sống những năng lực sống nó không bị bất kỳ một cái gì để làm bế tắc làm bệnh tật hết và nếu mình hiểu được như vậy thì mình có bệnh không bao nhiêu bệnh nó cũng tiêu nữa nhưng mình đâu có hiểu vậy đâu vì sống một chúng bình thường ai để ý tôi đâu ta hồi giờ đau đầu một cái chơi <laughs> đau đầu một cái ông thầy rượu trì cũng phải hỏi thăm nữa <laughs> ông chú cũng thăm rờ rờ cái đầu mình <laughs> huynh đệ xung quanh lúc nào để ý tới bây giờ đang ngủ nửa khuya cái mình rên lên cả chúng thức vậy nữa cái cô này có bệnh thì mình trở thành nhân vật quan trọng đúng không và chúng sanh trời lại khoái cái này tôi không hiểu nổi lý do tại sao mà nó nói là tôi khổ hoài tôi nay tôi khổ này mai tôi khổ kia mà mình khổ thì thiên hạ chấp nhận mà mình không khổ cái ta nói mình tưng bây giờ ở xã hội này mình đứng mà vỗ ngực xưng tên tôi hoàn toàn tôi không khổ đố ai có thể chấp nhận mình ngon ra lộ đứng nói đi <laughs> nhưng nếu như mình không quen không có biết ai trên xã hội này hết trơn á cái mình lớn lớn ngoài đường cái mình rên rên cái là bằng người ta bu đầy á thử đi <laughs> thử coi ai cái này có ai quan tâm thì rõ ràng xã hội là người quan tâm cái khổ đừng nói là họ từ bi nhưng mà họ họ cũng giống như mình họ đồng cảm với cái đau khổ của mình tức là là bản thân con người sinh ra để chấp nhận cái khổ và mình muốn mình khổ và muốn mọi người cũng khổ như mình và ai mà khổ như mình cái mình đồng cảm mình thông cảm còn ai mà không khổ mình cái thấy ghét thằng đó nó khùng người tao khổ mày nói mày không khổ hả mày <laughs> kiểu đó đó chứ sự thật con người không có khổ con người ta bị lầm lạc trong cái nhận định cái cái định hướng sống của người ta đã bị ờ, không biết là cái thời nào nó bẻ tào lao <laughs> để nó công đi rồi cho nên là ai khổ là xã hội chấp nhận à đúng không ví dụ như bây giờ á ở cái xã long tân này có ai để ý đâu nhưng mà giờ nói ở cái ờ, cái xã Vĩnh Châu sốt Sóc Trăng rồi sanh ra nó làm hành nó mù rồi các người khác ví dụ như cưới vợ ở vùng khác về thời gian nó cũng mù rồi nó sanh con cũng mù mù từ cha tới con chứ ông nội bà nội nói bây giờ cái vụ đó nhiều người biết không cả nước biết luôn á ai trên thế giới này cũng biết luôn á nhưng mà xã Long Tân bình thường sống bình thường có ai để ý đâu <laughs> Và như vậy thì mình coi lại cái bản thân mình đi Mình cũng đã từng không để ý cái thân bình thường, sống động, vui, tươi, mạnh khỏe này đúng không? chúng ta không quan tâm và mình đợi khi nào mình đau cái mình dồn hết cái năng lực mình rồi đó tại sao bây giờ mình không dồn hết năng lực để mình hưởng thụ cái sự thanh tịnh cái mạnh khỏe cái yên vui này của mình <laughs> không có đâu không có rồi chúng sanh sanh ra là phải khổ à <laughs> khổ mới đúng là Phật dạy trời ơi nó khổ thiệt là khổ luôn <laughs> cái khổ này là khổ gì cái này là gọi là khổ chồng khổ thiệt á thực sự có những cái lúc mà chúng ta rất là nhẹ nhàng đúng không chúng ta rất là an vui chúng ta rất là an lạc mà cái thời gian nhẹ nhàng an vui an lạc đó nó chiếm đối với chúng tôi là nó 99% chỉ có một phần trăm đau khổ thôi và phần trăm này là mình cũng lắc lắc nhẹ nhẹ nó cũng hết à <laughs> không có làm gì đó cho nên là tất cả chúng ta vốn dĩ là thanh tịnh vốn dĩ là an lạc vốn dĩ là hạnh phúc là phúc lạc vô biên đã từng có trong từng tế bào của thân xác của mình nhưng mà do mình bị ai quân tập thì mình không biết là mình thích khổ hơn thích vui vui chuyện bình thường quá khổ mới là chuyện lạ <laughs> cho nên ai cũng súng vô coi đó bây giờ mà lỡ đi mà đường chạy xe bình thường thì mình về tới nhà không ai thèm ngó trơn đụng cái rầm té gãy cái tay cái người ta súng nhau ta coi <laughs> thì ta nói là ta quan tâm tới người bị tai nạn đó là người này bị tai nạn người này bị khổ người này bị này kia kia người ta quan tâm khi nào mà có thằng cha nào chả tự nhiên chả ngủ tới sáng chả thấy chả thoát hết từ kha kha từ uống trà chả ngủ người này người kia chồm sớm lại tưởng là mình đãi trà ngon mình khoe cái chuyện là mình đã thoát cái đứng dậy đi về hết rồi <laughs> nó không uống trà đâu vì khùng rồi tự nhiên tao khổ mày nói mày không khổ là nó nghỉ chơi mình à kỳ vậy ta cái xã hội này mất cười quá <laughs> nó mình nghiệm lại mình thấy mình mất cười vậy đó ngu cũng biết bao nhiêu kiếp mà bây giờ cái ngu này vẫn còn tồn tại mà không biết là nó còn kéo dài bao lâu nữa chứ sự thật nếu mà mình thấy như chư phật chư ta chư tổ chư bồ tát thấy như vậy thì mình đâu có khổ đâu mà sự thật là không có khổ mà là cái khổ được mình đem hết năng lượng dồn về ví dụ như giờ mình chưa bệnh cái mình đâu mình trời ơi thấy thấy tôi yếu quá nên thấy tôi già quá tay tôi run run chắc chấp nữa bệnh nặng lắm rồi đó mình đem hết cái hiểu biết cái năng lượng cái tri thức mình dồn về cái này cái mình à, à, trời ơi tôi bệnh không biết có ai lo không á cái sư cô kia hổm chơi thân với mình mình bệnh mình giật giật méo méo miệng biết bà còn chăm sóc không <laughs> nó kiểu nó lo lo lo lo nó dồn dồn xuống ít bữa cái nó sụi luôn à là tại mình đem hết cái năng lượng mình dồn đẩy đẩy cho mình tới cái chỗ đọ chỗ khổ chỗ bệnh chứ bây giờ nếu như mình thấy như chư phật chư tổ thấy ở cái khoảng này đúng không mình dồn hết cái năng lượng của mình về cái thấy của cái thân này là nó vốn thanh tịnh tuyệt đối nó vốn rỗng lặng tuyệt đối nó vốn mạnh khỏe nó vốn à, không có bệnh nó vốn không có khổ và mình dồn hết cái tâm mình về để cho cái thân này nó không bao giờ khổ nữa à, chuyện khổ nó cũng là cái chuyện trục trặc nhỏ xíu thôi mình lắc đầu mình ờ, khải khải móng tay cái nó văng ra cái nó hết khổ à mà bây giờ hỏi thiệt mình có chịu cái này không không đâu không, có đâu nghiệp tập tôi nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi <laughs> Vì bây giờ là mình đưa cái tay mình vô cái đèn Đưa cái tay mình vô ngọn lửa thì là kiếp trước là kiếp này Đưa tay vô lửa là phỏng liền đúng không? Nhân quả, tại sao mình không xài nhân quả đồng thời Thì bây giờ tôi bắt đầu tôi xài nhân quả đồng thời Tôi sai ở đây cho nên tôi khổ ở đây Giờ tôi không xài ở đây tôi hết khổ ở đây được không? Tu vậy đi rõ ràng là bây giờ tôi không thấy cái chuyện quá khứ rồi tôi mù mịt tôi cũng thèm nghĩ tới luôn không thèm nghĩ tới luôn mà cái thân tôi hiện tại bây giờ là nó không có bệnh gì hết nó vốn dĩ nó là tinh hoa của vũ trụ nó là trí tuệ của vũ trụ chứ không phải là nó là cái ngu muội của vũ trụ để thành cái thân này không có chuyện đó đâu toàn thân này là trí tuệ là tinh hoa của vũ trụ một cách thật sự thì bây giờ mình phải biết trân trọng cái vũ trụ tinh hoa này chứ mình đừng có chà đạp mình đừng có dùi dập nữa <clears throat> mà vũ trụ này không có cái tiếng khổ trong đó tại mình hiểu lầm mình áp đặt cái khổ cho mình thôi chứ sự thật cái thân này không có khổ nếu mình thực sự thấy như vậy và bắt đầu mình tìm cái vui để mình vui thú với nó chứ đừng có tìm cái khổ để mình khổ với nó mệt lắm rồi cái chuyện cũ rồi không có làm chơi nữa <laughs> chơi giờ chơi trò mới tức là ví dụ bây giờ mình cảm giác mình à, đang ngồi đây rõ ràng là mình đang nhẹ nhàng mình đang thoải mái nè mình đang hít thở thông mình đang thấy nghe rõ ràng mình muốn cười thì mình cười mình muốn nhúc nhích thì mình muốn nhúc nhích mình muốn ngã qua ngã lại ô quá tự do luôn đúng không tôi đang tự do và mình nên thưởng thức cái tự do của chính mình kể từ bây giờ đi tại vì phật tổ thấy vậy rồi bây giờ mình bắt chước phật tổ mình làm giống vậy đi <laughs> coi như bắt đầu bắt chước phật tổ là thân tôi thanh tịnh tuyệt đối không có ứ trệ chỗ nào không có tắc nghẽn chỗ nào thân tôi đang lưu thông thông thì bất thống thống thì bất thông tức có nghĩa là tôi không có bệnh tôi đang thông đó nói về thân mình phải nói một cách chính xác giờ bắt đầu quan tâm tới cái chuyện sung sướng của thân bây giờ ha đang khát nước khô cổ hớp được miếng nước uống trời ơi, nó ngọt nó mát từ trên dưới mình phải cảm nhận cái này chứ mắt gì không cảm nhận Ôi, bây giờ mà cảm nhận thấy cái cái uống ngọt là bị dính mắt là là gì gì đó tùm lum á thôi đừng đừng có <laughs> ăn miếng đường cứ quán nó là là ăn trái ớt đi đặng cho đừng có nhiễm <laughs> đúng không nó kỳ có nhiều người cái tu quán mắc cười vậy đó ngọt thì biết nó ngọt nó ngon biết nó ngon cứ thưởng thức cái ngọt thưởng thức cái ngon đi thì vậy là cuộc đời này với đầy cái điều vui đầy cái niềm vui để cho chúng ta thưởng thức từ sáng sớm cho tới khi chúng ta ngủ mê và ngủ cũng phê luôn nữa <laughs> nó nó ngon vậy đó cái thân của mình gần như không có cái chỗ nào nó nếu mà ngồi suy nghiệm kỹ đi thì cái khổ nó nó sẽ bị đóng cửa nó không có kiếm mình nhưng mà tại vì mình mở cửa mình đón cái khổ mình đóng cửa cái vui cho nên lâu nay mình không thấy niềm vui bây giờ tới cái chỗ mà phật tổ đang nói tới cái chuyện này rồi giờ mình khui ra <laughs> khui ra thì mình thấy quá đã luôn cái thân này á bây giờ kể từ giờ phút này là chấm hết cái chuyện khổ không thèm chài đóng cửa mày đi dùng hết cái năng lượng cho cái vui của thân thì từ sáng sớm tới chiều tối mình sẽ cảm nhận rất là nhiều cái chuyện vui đó ví dụ như mình thích ca nhạc thì thì thì cứ ca nhạc <laughs> đúng không đó mình thích đi bộ thì mình cứ đi bộ một cách thoải mái mình hít hít thở không khí tự nhiên thì đi vô cái rừng để mình thở hoặc đi chỗ chỗ vắng để mình thở đó, mình thích nói chuyện với bạn mình thì rõ ràng mình mở tâm ra mình sống vui vẻ với bạn mình và kém chuyện vui với nhau nói để thưởng thức cái vui và rõ ràng cuộc đời này vui chiếm tới 99% ví dụ thử chuyển cái hướng đi mình sẽ thấy rằng ôi cái thân này bắt đầu nó rộn rã lên ờ mày thấy đúng tao rồi thì tao chơi hết khả năng của tao <laughs> đúng không cái tế bào này là cả một cái vũ trụ mênh mông với đầy cái năng lượng sống vĩ đại đó thì tế bào lâu nay bị cái thằng thấy hiểu sai lầm nó đóng bít đóng bít mày nó hở ra mày thấy tự do đóng bít rồi sung sướng đóng bít cái gì cũng đóng bít chừng nào khổ cái mở cửa <laughs> còn cái gì khác nó đóng lại à giờ sống bình thường thấy không có giá trị không có cái gì hết trơn á cái thì mình thấy mình chán quá cái ủa sao bây giờ mình sống mấy năm mấy tháng trong chùa không ai quan tâm mình hết trơn người ta thôi đá đại cái chân vô cây cột cho nó xịt máu <laughs> có người quan tâm à <laughs> nó khùng khùng vậy đó <laughs> vậy mà nó nó khôn mà rõ ràng cái thế gian này vậy để rồi có rất là nhiều người tôi xin lỗi cho mấy người già có một số người già sanh nó nuôi đã rồi đứa nào cũng đi làm ăn thành đạt cái rơn các nơi nó, nó gửi tiền về cho mình xài không à nó không về nó không cái điện thoại bên đó cái hôm nay giả bộ thở dốc <laughs> cái đứa nhỏ nó ủa sao má thở dốc nó không biết sao mấy nay má nghẹt thở mà thở không được con ơi cái nó quản về thầm <laughs> chuyện nào mình khổ mình gần chết nó mới tâm chứ bình thường nó đi chơi mất nó không quan tâm và nó không quan tâm mình cứ tự động cái mình cảm giác mình buồn cái mình kiếm chuyện à đó, còn mấy cái người mà thiếu nợ sợ người ta đòi nợ đúng không sợ người ta đòi nợ thì trốn hoài nó cũng kỳ chỉ có cái chuyện duy nhất là nó có thể tha mình một là chết hai là bệnh liệt giường cái bắt đầu ngủ đêm tới sáng tay dở không lên liệt giường thiệt không con cái báo ừ, liệt giường rồi cha kia tới đòi nợ đứng tới cửa coi nói ờ, liệt giường nó không tin Ê, mà giật còn méo méo cái miệng nữa <laughs> <laughs> cái nó vô nó thăm mình vậy cái nó đi về đâu đòi tiền đâu <laughs> vậy là được à, được quan cua đó có nhiều người như vậy đó là sự thật cái nhân rất là nhiều người như vậy chứ không phải là một hai người mà như vậy thì cái bệnh là cái mà mình cũng làm giống vậy mình làm cho cơ thể mình bệnh bằng cái kiểu đó một là cái thấy mình sai lầm hai là cái mong muốn bệnh tới với bản thân mình chứ thực sự là cái thân này nó vốn dĩ thanh tịnh như đức phật nói là không có bệnh tật trời ơi phật bồ tát thấy vậy nói vậy mà tin không chưa chắc mấy người tin đâu ai tin là không bao giờ còn bệnh suốt cuộc đời này không bao giờ còn khổ suốt cuộc đời này nữa nội tin cái chuyện này về thân thôi nha tôi chưa nói tới cái chuyện khác nha thì cái thân chúng ta kiếm miếng bệnh tật đau khổ không có nữa quý vị tin đi bắt đầu mình chuyển hướng thật sự là mình đang chuyển cái năng lượng tới cái bệnh cái khổ không à chứ mình chưa có chuyển hết cái năng lượng mình qua cái cái cái phía là an vui an lạc hạnh phúc bây giờ do lời phật dạy hôm nay mình tỉnh rồi ha phật dạy đúng rồi mình nghe mình hiểu đúng theo cái lời đức phật dạy là cái thân của tôi thanh tịnh tuyệt đối thân tôi an lạc tuyệt đối thân tôi mạnh khỏe tuyệt đối thân tôi không có bệnh thế này là không phải là gọi là mình áp đặt không phải như vậy đâu mà là sự thật nó như vậy nếu mình ngồi mình nghiệm coi cái ngu của mình không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp á quan trọng cái bệnh hơn là quan trọng cái cái cái không bệnh đúng không làm tiền để làm cái gì thủ thủ chi bệnh có tiền uống thuốc phải không chứ bây giờ mà làm tôi chuẩn bị tiền hả để cho tôi chuẩn bị đi chơi khắp thế giới này mà mốt tôi đủ tiền tôi mua vé đi cung trăng tôi chơi vì tôi không bệnh cho nên tôi đi chơi khắp nơi tôi hưởng cái hạnh phúc cuộc đời của tôi khi mà tôi tạo ra được là để tôi hưởng mà có mấy à người hưởng được cái này đâu lập cái danh sách hết cái thế giới này đi mấy tỷ người có tiền quá trời quá đất luôn có thằng cha nào nghĩ tới cái chuyện mà có tiền để hưởng thụ tuổi già không phòng bị cái tiền đó là cái cái tiền nè bảo hiểm à, bảo hiểm y tế <laughs> bảo hiểm nhân thọ nó kiếm cái chuyện để nó cho nó bệnh à, nó, nó, nó bệnh để nó hưởng thụ trong cái bệnh cái đau và có nghĩa là cả cuộc đời cứ dồn hết cái năng lực cho cái chuyện bệnh và chuyện đau tại sao mình không dồn lại cái năng lực để mà mạnh khỏe và bình yên chuyển kênh bây giờ tắt cầu dao bên đây mở cầu dao bên đây lại <laughs> rồi giờ kể từ bây giờ theo lời phật tổ dạy <laughs> thân của tôi là thanh tịnh tuyệt đối là bình đẳng tuyệt đối là mạnh khỏe tuyệt đối là thông lưu tuyệt đối là hạnh phúc tuyệt đối là à, không có cái chuyện khổ nữa và cái khổ đi chỗ khác chơi đi chơi mày rất là nhầm mấy kiếp rồi giờ này không thèm chơi nữa ngon như vậy đi ai ngon như vậy đi bảo đảm là <laughs> không còn khổ không còn đau nữa đây là vấn sự thật đó nha mà không biết mình có chấp nhận nổi ở nơi thâm tâm của mình không nếu ngay đây mà ở nơi tâm của mình mà chấp nhận cái sự thật đây là cái sự thật của phật tổ nói chứ không phải là cái lý luận bình thường của thế gian đâu đây là phật tổ nói thiệt bằng cái thấy biết cái trí tuệ của mình bây giờ mình nghe lời phật tổ và mình hiểu đúng cái lời phật tổ là cái thân này không có khổ khổ nó là cái gì thoáng qua thôi lỡ cái tay mà à, nó đánh đà, đánh hơi mạnh mạnh vô cái cái cột hay gì nó đau một chút thôi à hoặc là đi dấp cục đá đau một chút thôi kệ nó cho nó, nó, nó chút à không có khổ cái này không có khổ một chút nữa nó hết nó vui lại à. <laughs> đó mình cứ nghĩ vậy đi mà gặp cái chuyện gì nó, nó hơn chút hết rồi tại vì cái thân mình nó vốn không khổ cho nên cái khổ nó không dính với cái thân còn mình thấy cái thân này là khổ cho nên cái khổ nó đã gài thành cái bẫy ở trong đó rồi đó, ít bữa cái mình sụp cái bẫy cái mình bệnh cái mình bệnh cái tốn tiền thuốc quá trời nằm liệt giường liệt chiếu người này người kia chăm sóc mình 5 tháng 7 tháng cái mình gán ngồi dậy một chút gán ngồi dậy để mình chờ mình bệnh lần hai chứ ai mà nghĩ là tôi hết bệnh là hết đời này tôi không có bệnh lại không không có kiếm người này hơi bị khó <laughs> chỉ có mấy người tưng tưng như tôi <laughs> tôi không có tôi bây giờ tôi chờ đợi tôi bệnh đó tôi luôn luôn luôn nghĩ tới cái chuyện mình mà không phải là mình nghĩ mà mình thấy tới cái thân mình nó sẽ khỏe nó sẽ hạnh phúc nó sẽ an lạc và mình đang tìm cái hạnh phúc cái khỏe cái an lạc từ cái thân này nó phát động ra từng giờ từng phút từng giây để mình chiêm ngưỡng cái cảnh giới an lạc thanh tịnh tuyệt vời đó của mình tôi đang tìm ở đó mong mọi người tìm với tôi vậy đi chơi cho nó vui <laughs> đúng không chứ đừng có mở cửa cho cái thằng khổ nó về mà ghiết là nó hồi đó nó là là là là, là khách ở phương xa ở đâu á lâu lâu nó đi lạc ngang nhà mình xin miếng nước uống cái bây giờ nó vô nó ở nó ngồi nó dốc hồi cái nó làm chủ luôn <laughs> thành ra cái khổ của mình nó nhiều khổ làm chủ cái thân này chứ không phải là cái vui nhưng mà thật sự cái thân này không có khổ nếu mình hiểu theo lời phật tổ này là không có khổ và mình nhìn lại đi quý vị thử bắt đầu quan sát lại đi rõ ràng là đó mình giờ mình rờ từ đầu tới chân mình đi đâu có cái chỗ nào đâu đâu có chỗ nào đau đâu có chỗ nào khổ đâu đúng không bây giờ nó không đau thiện chút nữa nó sẽ, sẽ không đau không khổ mình phải chấp nhận sự thật ở đây bắt đầu từ cái nhịp không đau không khổ không bệnh không tật gì ở tại đây mình lấy đây làm cái điểm mốc đi và bắt đầu mình khởi hành trên cái lộ trình còn lại của cuộc đời của mình là mình đi trên cái lộ trình không đau không bệnh khỏe khoắn hạnh phúc chịu đi vậy không chịu đi vậy nắm tay đi <laughs> còn đi gắng chịu á mốt đừng có than khổ là tôi bệnh quá bệnh quá bệnh này bệnh kia bệnh không ai quan tâm nữa mốt đi bỏ <laughs> mốt ai bệnh bỏ không quan tâm tại vì bệnh là thấy tầm bậy mới bệnh mình là mình chấp nhận cái khổ mà mình cũng chấp nhận cái vui cho nên mình khổ muốn khổ thì ôm khổ mình đi khỏi ai chăm sóc mình nữa bây giờ thông báo là chúng 11 ai mà than bệnh cho tự ôm mình hỏi người chăm sóc <laughs> cho nó ghét cái khổ đó đừng có khổ nữa cái khổ là cái mà không đáng quan tâm cái bệnh là cái không đáng quan tâm tại nó không có giá trị gì trong cái đời sống thật này của mình hết trơn á mình vốn dĩ là hạnh phúc vốn dĩ là an vui vốn dĩ là an lạc vốn dĩ là mạnh khỏe à, chứ cái vốn khổ hết rồi <laughs> vốn khổ là trả lại cho cái bà người kia bà đi chợ bà bán rồi <laughs> mà nó còn chứa cái khổ trong người nữa mà đây là sự thật mình chỉ cần chuyển cái kênh năng lượng mình qua chuyển cái tâm mình toàn bộ cái tâm thức chúng ta chuyển qua một kênh khác thì cuộc đời chúng ta sẽ đi theo một con đường khác chỉ có cái là xưa giờ mình cứ lộn xộn quá đôi lúc mà mình cũng đôi lúc thôi là mình có cái cảm nhận là mình à, mình khỏe khoắn mình an lạc và hết chuyện rồi đi cầu mà có có cầu nhiều chứ không phải là hết chuyện đâu ai cũng cầu là xin phật chứng minh cho con được là thân khỏe được tâm an này nọ kia đúng không có nghĩa là mình khổ quá trời mình xin được miếng ăn à <laughs> mình mình bệnh quá trời mình xin được miếng khỏe à chứ còn sự thật là xin chư Phật đó là chứng minh à, cho con đó là kể từ bây giờ kể từ bây giờ là theo đúng cái lời của Đức Phật dạy con hiểu đúng lời của Đức Phật dạy là cái thân này thanh tịnh tuyệt đối là mạnh khỏe là an lạc là hạnh phúc và con xin chư Phật chứng minh cho con kể từ bây giờ con sống trên mảnh đất phúc lạc vô tận vô biên của thân tâm này xin cho Phật chứng minh con như rồi rồi còn mấy chuyện khác con không cần biết tới và Phật cũng dẹp nó luôn giùm con ấy <laughs> nếu có cái gì thì cứ dẹp con bên đi bây giờ tôi chỉ biết là mạnh khỏe tôi chỉ biết an lạc tôi chỉ biết an vui tôi chỉ biết hạnh phúc tôi chỉ biết ánh sáng tôi chỉ biết trí tuệ còn mấy chuyện khác không cần nói nữa bây giờ mình dùng hết cái lực đó qua cái cái hướng này và mình bắt đầu mình sống bằng con đường này là con đường này nó sẽ bắt đầu mỗi ngày mỗi sáng ra nó mỗi rộng mở ra thì mình thấy ủa sao mày mỗi ngày mỗi khỏe thiệt rồi à nha ngủ thức dậy thấy khỏe hơn ngày hôm qua thấy vui tươi hơn ngày hôm qua thấy hạnh phúc hơn ngày hôm qua thấy an lạc hơn ngày hôm qua và cứ một chút nữa mình cũng thấy hạnh phúc nữa một chút nữa mình thấy an lạc nữa một chút nữa mình cũng thấy an vui nữa một chút nữa mình cũng thấy hạnh phúc nữa cứ mỗi ngày mỗi an vui mỗi an lạc mỗi hạnh phúc cứ mỗi ngày mỗi cái đó nó đều hiện ra trong cái đời sống còn lại của chính mình rồi mình hãy tưởng cái hết cái lộ trình sống còn lại của mình là cái chuyện này và giờ từng bước mình thưởng thức <laughs> chứ không phải là là khó khăn nữa tại vì cái này đang có mà đúng không bây giờ mình đang thông lưu nè mình đang nhẹ nhàng nè mình đang ờ, phúc lạc nè thì bây giờ lấy đây làm cái nhịp sống của mình đi lấy đây làm cái nền sống và bắt đầu mình sống trên cái nền này vậy thôi chứ đừng cần trị liệu gì mất công nó không có chuyện trị liệu gì chi đâu hiểu lầm mới trị liệu cái đó là thấy sai lầm hồi nhiều kiếp rồi bây giờ không thèm sai nữa đó đơn giản là mình thấy cho đúng để mình thoát khỏi cái cái cái thấy lầm mê mà bệnh tật này của mình chứ bệnh tật đâu phải là cái sẵn cái gài sẵn đâu vũ trụ này đâu có cái chỗ nào bệnh hư không là chỗ nào cũng rỗng cũng thông mà đúng không mà mình là đang xài tất cả những cái tinh hoa của cái thông lưu của vũ trụ mới là ghê chứ cái thân này đâu phải là ô trọc đừng có quán nó đã bất tịnh ô trọc không phải đâu <laughs> không phải vậy ai để vô dư vậy không biết nữa chứ tôi thấy không phải thân này rõ ràng là tinh hoa của vũ trụ của trời đất của trăng sao là cái đẹp nhất cái quý nhất cái ngon lành nhất thì bây giờ mình phải thấy cho đúng cái thân này dùm cái đi đừng có thấy lầm đừng có thấy lộn như hồi xưa gì nữa hồi xưa giờ coi như lỡ thấy lầm rồi xí tỳ không có thấy giống vậy nữa cái bệnh nó là cái chuyện gì á nó là cái chuyện chơi vui thôi tại vì lâu lâu mình cũng muốn cho nó thân này nó thưởng thức một chút đau đau gì đó chơi thôi rồi thì nó tự qua tại vì vốn dĩ của mình là không bệnh từ cái nguồn sáng đó là rỗng lặng thanh tịnh mênh mông là không bệnh rồi cho tới rồi kết tinh những cái tinh hoa của của của tứ đại ở khắp thập phương thế giới này gom tụ để thành cái thân này thì nó cũng thanh tịnh nó cũng bình đẳng tuyệt đối nó cũng không bệnh tật gì nó cũng thông lưu nó cũng không ứ trệ chỗ nào và thấy biết như vậy đi và khi chúng ta đã thấy biết như vậy rồi đó là bắt đầu dồn hết cái năng lượng sống cho cái này cái nào mình quan trọng thì năng lượng sẽ đổ về đó đây là một cái sự thật à mình quan trọng chỗ nào thì năng lượng sẽ đổ về đó ví dụ mình à, muốn suy nghĩ thì à, máu huyết nó sẽ tập trung lên đầu để cho mình suy nghĩ đúng không ăn cơm no thì máu huyết tập trung bụng để cho mình tiêu hóa đó mình đi là máu huyết tập trung cơ bắp để cho mình bước mình làm máu huyết tập trung đến về cái tay có nghĩa là năng lượng mà khi chúng ta quan trọng chỗ nào năng lượng nó sẽ dồn vào chỗ đó thì bây giờ dồn hết cái năng lượng về cái chỗ mạnh khỏe bình yên hạnh phúc đi cái kia mình quên đi cho nên là không có để cho cái thân bệnh nữa làm được không chuyện nhỏ <laughs> này là chuyện nhỏ nó không có cao xa gì đâu tại mình thấy sai thôi đó <laughs> cho nên phật bồ tát đã thấy mà tất cả chư phật mười phương thấy chư đại bồ tát khắp mười phương đã thấy như vậy chứ không phải là à, là một người thường thấy nếu mà người thường thấy người thường nói á thì có khả năng là mình không tin nhưng mà cái này phật nói mà chư bồ tát nói tức là những cái bậc trí tuệ những cái bậc giác ngộ nói thì bây giờ là thì cũng gắng tin dùm thương chút để cho nó hết khổ <laughs> đúng không nó mình là một cái loại mà chúng sanh bậc thấp nhất rồi thôi gắng tin này với phật đi phật dạy này là cái cái gọi là cái căn cơ thấp nhất để có thể tin được và đảm bảo ai mà thấy nhìn như vậy rồi quý vị sẽ thấy cuộc sống mình thay đổi thiệt á ngay đây mà mình chấp nhận cái đó rồi mình thấy mình gần như uh, hết bệnh không còn miếng bệnh nào dính lên thân mình nữa hết đó và đó là sự thật nếu mình thấy đúng tại năng lực tâm là nó sẽ chiếm 80% và nếu mình quả quyết là cái thân này nó là tinh hoa nó là trí tuệ của vũ trụ này thì nó là một cái gì nó rất là thông minh nó rất là thông thái nó rất là lưu thông nó không có bao giờ bị ứ trệ không bao giờ bị tắc nghẽn cho nên không có chuyện đau bệnh ở đây à, nếu mà mình mình đủ cái lòng tin đủ cái thấy biết này mình dùng hết năng lượng cho cái sức sống này là sức sống này bắt đầu nó trỗi dậy và quý vị sẽ thấy là từng tế bào của cơ thể nó nói tiếng nói hạnh phúc của nó có người hiểu và đồng cảm rồi nó vui lắm Hồi xưa giờ nó khỏe thế mà mà tại mình nói nó bệnh ghét rồi nó cũng thèm nói rồi mày muốn tao bệnh tao bệnh cho mày coi <laughs> nó đơn giản vậy đó bây giờ nếu mà mình thấy rõ ràng là tế bào mình là một cái gì nó nó ghê gớm nó mãnh liệt nó rộng à, khắp và cái sức sống nó vô cùng vô tận vô biên của cái vũ trụ này đang có trong từng tế bào nha chứ không phải là một cái chỗ một nơi nào khác đâu thì tế bào nào cũng là năng lượng vô tận vô biên của vũ trụ hết nó là mạnh khỏe nó là một cái gì rất là mãnh liệt chứ không phải là yếu đuối là bệnh hoạn nữa hiểu vậy cái tế bào nó vỗ tay nó ăn mừng với mình và từ đó thì sao nó sẽ gắn với cái hiểu này của mình nó cầu thông để rồi đó là cái thân này với cái tâm này nó rung đúng cái cái cái nhịp sinh học là mạnh khỏe là bình yên là thông thái là thông lưu là à, hạnh phúc không có cái rung động khác xảy ra nơi tế bào mình nữa và nhất là tế bào não nó chấp nhận được điều này tế bào trung ương chấp nhận được điều này và cái adn gốc mình bắt đầu phát động cái năng lực thật của nó ẩn tàng lâu nay với cái này rồi nhưng mà tại cái thằng tâm thức của mình nó thấy thấy sai bây giờ nó đã thấy đúng rồi thì tự động bắt đầu nó câu thông nó kết nối những sóng trường của cái tâm thức kết nối với cái ADN gốc ADN gốc nó phát đi cái tín hiệu để báo tất cả tế bào làng này bữa nay nó nó thấy được giá trị của mình rồi vậy ơi <laughs> mình bây giờ mình khỏe mà không có bị cái thằng cản đảng của thằng tâm thức nó thấy sai lệch nó làm mình bế tắc nữa như vậy là từ cái cái ADN gốc nó phát cái sống ra tất cả tế bào đều tiếp nhận cái sống mà mạnh khỏe cái sống an lành cái sống hạnh phúc của tất cả tế bào đều được phát sống để nó kết nối với nhau thì tất cả tế bào trong cơ thể mình là cái sống trường hạnh phúc nó trào lên khắp cơ thể liền và ngay khi đó mình cảm giác thông thái mạnh khỏe không còn bệnh gì nữa hết dù bệnh gì đang có nếu mà thấy được như thế này là bảo đảm từ đó là sao không cần thuốc men không cần sửa không cần sửa không cần chỉnh gì đó không cần cái sai là mình chỉnh sửa chỉnh sửa là cái sai lầm theo khuôn phép là một cái sai lầm theo cách thức gì đó cũng là một cách sai lầm tại vì đó là những cái bài đặt của tâm thức tâm thức nó bài đặt những cái nhỏ nhiệm sai lầm còn cái tổng thể cái thật thì nó rỗng rồi không có đại đạo thiên nhiên tối kỵ tan hoàng <laughs> ông tổ ông thấy vậy ông la lên mà đâu ai chịu làm đâu đúng là cái chỗ này nó không cần phải trang hoàng nó không cần phải sửa sang gì đâu nó không cần đây, nó là cái thực rất là đẹp rồi nó gần như là cái thân này nó toàn mỹ thân này nó toàn bích rồi thân này nó viên mãn nó tròn đầy rồi thì cả thân lẫn tâm đều là cái tổng thể của viên mãn tròn đầy nhưng mà cái tâm thức mình lại xé lẻ dụng vật hiểu không và thằng này là cái thằng không được tiếp tục nữa đơn giản không tiếp tục cái xé lẻ cái dụng vật của thân này lúc nào mình nhìn về thân cũng là nhìn về cái tổng thể và cái tổng thể là cái thanh tịnh tuyệt đối rỗng lặng tuyệt đối lưu thông tuyệt đối và cái thông minh tuyệt đối cái huyền diệu và cái cao siêu cái vĩ đại của từng tế bào một chứ không phải của toàn thân đâu và khi mình thấy vậy rồi thì ADN gốc nó chấp nhận là mày thấy đúng là mày phát sóng đúng ở ờ, chấp nhận thì từ cái ADN mình nó sẽ phát sóng tất cả tế bào gốc mình nó phát cái sóng thanh tịnh rỗng lặng yên ổn an lạc ra để tất cả tế bào đều hưởng cái rung động rung cảm đó ví dụ mà thực sự ví dụ mà mình lắng tâm mình thử đi mình thử năng lượng đi bảo đảm là từng chỗ mình được nóng lên luôn á từng tế bào của mình bây giờ nghe cái rung cảm nóng ấm và lưu thông ngay tại chỗ chứ không phải nói chuyện chơi đây là một cái sự thật nha vì nó là sự thật nó là sự thật nó đầy cái sự rung động đầy cái sự rung cảm lưu thông này và đầy cái sự nóng ấm đầy cái năng lượng mà mênh mông của vũ trụ bắt đầu nó câu thông với cơ thể của mình là không còn có cái khoảng cách riêng tư nữa hơi thở mình với không khí không còn khoảng cách đất mình với ngoài không có khoảng cách rồi hơi ấm mình ở ngoài không khoảng cách gần như không có cái gì khoảng cách hết mà tất cả đều thông lưu không ứ trệ là không có chỗ nào bệnh và cái cái rung động sinh học của mình á nó bắt đầu à, rung động đồng điệu với cái vũ trụ mênh mông bên ngoài cho nên lâu nay có những cái bế tắc những cái bí kết đều bị sao đều được khai thông và phóng thích không còn bị ứ trệ không còn bị bệnh tật nữa ồ cái này sướng vô cùng luôn tự nhiên động thấy ông phật nói hay quá <laughs> mình mà không bắt chước này ủa á mình không có hành rồi dụng từ không bắt chước tức là mình phải sống cho được đúng theo lời của phật tổ dạy dùm đi để mình hưởng được cái hạnh phúc từ đây cho tới suốt cái cuộc đời còn lại của mình mình biết là mình sống bao lâu nữa tại mà đã sống không bệnh rồi thì khoái kéo dài nhiêu mình kéo dài là cái quyền của mình nữa rồi nha chứ không phải là hết bệnh đây thì thôi sống vài chục năm không có đâu sau khi mình hết bệnh rồi thì mình thấy vũ trụ này nó cũng rỗng lặng thanh tịnh mà nó có từ rất là lâu rất là xa rồi mà cái vũ trụ thô thiển bên ngoài nó cũng đã là lâu đã là xa nó không có tàn hoại mà mình nó là kết tụ cái tinh hoa của cái lâu xa cái bền bỉ đó tại sao mình phải bị ngắn ngủi thấy mình sống ngắn ngủi là mình cũng đã thấy sai nữa nhưng mà mặc dầu mình không có tham vọng là mình sống dài nhưng mà đủ thời gian để mình có thể ờ, hoàn thiện hết tất cả mọi thứ mà mình muốn hoàn thiện trong cuộc đời này à, cho nên là ờ, nếu mà mình ngắt ngang để mình đổi cái thân mới thì nó mất thời gian quá thôi kéo dài để tao làm cho xong chuyện cái đi dài ngàn năm cũng được không sao <laughs>